con là chín phương trời mười phương chư Phật chư Phật mười phương Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu thổ chư vị Tôn Thần Con kính lạy Hoàng Ngài Kim Đương Niên Cai Thái Tế chi Đức Tôn Thần Con kính lạy các vua hùng linh thiên gây dựng nên đất tổ Hương tử con là tuổi ngũ tại Hôm nay là ngày tháng năm Nhân ngày giữa tổ Hùng Vương Hương tử con đến nơi Đền thờ vua Hùng thành tâm kính nghĩ Vua Hùng và các bậc tổ tiên đã có công dựng nước tạo nên giang sơn đất nước mấy nghìn năm. Lương ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tự chúng con thành tâm dân lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản. Cầu mong các vị vua hùng luôn giữ mãi uy nghiêm và linh thương để bảo vệ nước, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con sức khỏe dồi dào, mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tầm tâm hưng tử con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ cố xin được phù hộ độ trì. Phục di cảnh cáo.